em tự nhận luôn cái này em nói thật em là một người rất là nhu cầu rất là cao nhu cầu rất là cao không gian này mình thành thật với nhau mình lớn hết rồi nhu cầu rất là cao là sao thì uh, em nghĩ là nó cũng phụ thuộc lắm mà tại vì em nhu cầu cao ví dụ một ngày hai mươi lần hai lần ngày hai lần cũng được trời ơi tôi hết hồn tôi tưởng mà nó yêu cầu cao là cái gì hay là như thế nào sao cái đó phải gọi là yêu cầu cao cái đó gọi là nhu cầu cao sao lên sao nhu cầu cao dạ nhu cầu cao ổn không ổn không Ờ, em tên là Lê Bảo Huỳnh Nga, em sinh năm 95 và dạ, hiện tại công việc của em là ca sĩ, diễn viên, DJ và em có kinh doanh nhỏ nhỏ Ủa bây giờ cuối cùng cái nào là chính vậy? cái nào cũng làm hết chị bây giờ có tiền là làm nè chị ok chị thích cái chốt cái câu có, có tiền là làm được điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em là em có thể làm tất cả mọi việc một lúc luôn ví dụ một ngày của em nha là em sẽ tập thể dục nè sau đó em học nè rồi nếu mà có show thì em đi quay rồi sau đó em bán hàng luôn khi mà em bán hàng thì em sẽ tự tiếp hàng gói hàng rồi tự trả lời khách nói chung là em có thể làm tất cả mọi thứ luôn còn điểm yếu của em là em hơi bị nóng tính hơi bị cọc à, bị quạo sau khi nghe một vài lời giới thiệu của nga thì À, em có cảm nhận gì đầu tiên thấy uh, ờ, nghe là người uh, khá là chủ động và uh, khá là tự lập khá là hiện đại à, em có thích cái dạng phụ nữ hiện đại như vậy không hay là em thích truyền thống em thích phụ nữ cá tính không có mình thì bạn ấy vẫn rất là ok rất là ổn rồi à, em giới thiệu một chút về mình đi à, lân thì hiện tại đang làm công việc cụ thể là như thế nào Dạ yeah, thì hiện tại thì em đang làm youtuber Em có sở hữu hai kênh youtube và hai kênh ờ, fanpage cũng khá là nhiều người biết Nếu gửi đến mẹ một lời yêu thương em sẽ nói gì? Con mệt lắm, con mệt mỏi lắm này. Tố ca hóa chi mấy tại trung tám rồi Em hãy liệt kê các loại khí nitro axit Bắn cười vô Bắn cười vô hại cho mày à, mấy cái này là trên youtube sẽ rất là ăn nè cho chị hỏi xíu kênh youtube mình là bao nhiêu uh, lượt người theo dõi kênh cá nhân của em là 572.000 người còn kênh mà em làm chung với mấy anh em thì là 420.000 à. dạ hai kênh wow không biết cái chuyện nào kênh tôi mới được nhiều như vậy nha điểm mạnh điểm yếu của em là gì ờ, điểm mạnh thì em nghĩ em cũng giống ờ, bạn nữ đó là có thể làm nhiều thứ cùng một lúc được nhưng mà điểm yếu của em thì em làm nhiều thứ quá em bị mất tập trung nếu mà tập trung một thứ mà lâu á đủ lâu á thì không không có dẹp hai em cho tôi tới đây này đầy đầy diễn viên nè hello khoa hồi à, nãy chị nhớ khoa nói khoa làm diễn viên phải không khoa chứ nãy giờ tôi thấy dạ, rồi youtuber với ca sĩ diễn tôi chưa cười luôn á giờ sao dạ em lâu lâu em đi quay cho vui em quay cái gì thể loại của em là gì à. có sở trường gì nói cho tôi nghe coi em quay chủ yếu là quảng cáo uh, tổng những cái nhiều lớp dịch cửa hàng bia biết làm chơi chơi cái gì em làm thiệt em làm thiệt là em đang làm về uh, sale bất động sản định ồ oh, xe bất động sản rồi bán bảo hiểm nữa ha chị tường chưa có cái bảo hiểm nào luôn á chị nào mà em sale chị tường mà mua được cái bảo hiểm của em em mới giỏi cái hồi đó giờ 80 anh trai đẹp mời tôi tôi chưa mua luôn á tám anh trai đẹp mời tôi tôi chưa mua luôn á sao điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cơ khoa dạ điểm mạnh của em thì uh, em có nhiều mối quan không lắm chị hồi đó đầu tiên là em làm về điện rồi sau đó em mới chuyển qua bên bất động sản Các phụ đề tiếng Việt cho tôi đi cũng đọc cho nó dễ mấy em giới thiệu về cái đơn giản nè ưu điểm của em là đẹp trai khuyết điểm của em là điện thoại dỗm khuyết điểm của em là điện thoại dỗm cười nhà không khói hết cười nói tôi nghe được tôi bực cái bội trong người hả em cao một mét mấy dạ em cao một mét tám wow trai cao to nha rồi em cân nặng nhiêu ký 72 kg 72 kg trời tướng tá này ngon lành quá rồi à, đi làm à, nhiều công việc vậy rồi hiện tại mình à, lương bổng mình ổn định không em mình có dành dụm được gì chưa hiện tại thì số tài khoản được chín số rồi chín số rồi hay quá anh ơi hay quá anh ơi anh ơi chín số mà mai mốt mà cũng mua thoại thì nói em dẫn đi nha <laughs> nga nga nó nghe tài khoản chính số mà điện thoại phải chính số nha ờ, anh ờ tài khoản chính số và điện thoại nghe cũng bắp dễ sợ luôn vậy đó dễ thương được nhưng mà nó rất là đẹp trai dễ thương nha trời ơi ok được sao nga nghe phần giới thiệu sơ bộ của hai anh ngày hôm nay thì à, nga thấy sao thấy cũng ngon đó chị ngon hả à. gu em đó gu hả đúng gu em đó gu nào là cao cao á chị à dạ. Ê, mình chưa để cho mình chưa hỏi lân cao nhiêu cao cao á lân cao mét mấy lân mét bảy rồi mét bảy nặng nhiêu ký dạ sáu mươi tám ký cũng được bây giờ à, tới phiên nga giới thiệu một chút xíu về mình đi mấy mối tình rồi cưng nếu mà tính về những cái mối tình mà kiểu tìm hiểu này kia thì chắc cũng uh, hơn chục mối chị nhưng mà nếu mà nói về yêu thiệt thì chỉ có hai ba mối thôi một mối là một năm một mối là bốn năm năm à, cái mối tình đầu tiên của em thì uh, được một năm sau đó là người không có hợp nhau rồi tại sao chia tay dạ, em phát hiện bạn đó uh, có người khác sau lưng em tại sao mình... là cắm sừng tại sao mình đẹp như vậy mà mình để người ta cắm sừng mình lỗi là do mình tại sao quá tin tưởng người ta hoặc là bạn có muốn một cái gì đó mới lạ dạ ham của lạ à mối tình mà dài bốn năm năm dạ mối tình dài bốn năm năm thì uh, mối tình đó em ờ, đầu tư dữ lắm chăm lo rồi ờ, nói chung là hai hai hai người vẫn vẫn cùng nhau đi lên đó chị nhưng mà em cảm giác như là em đang bị cô đơn trong cái mối quan hệ có nghĩa là chị em thấy có một mình em cố gắng à và trong cái mối quan hệ này thì em không có thấy được cái sự chia sẻ giống như tự nhiên em đi làm về em buồn hay là gì đó em cần có một cái người nào để chia sẻ cho em nhưng mà khi em chia sẻ cái chuyện đó ra thì người ta lại cảm thấy khó chịu và người ta trách ngược lại em là ừ tại sao là em lại để cho mọi chuyện như vậy nhưng mà chốt lại em chỉ cần một cái câu ừ, em có ổn không hôm nay em có sao như này không em có mệt không hay là gì đó thôi chỉ cần một câu đó thôi là em cảm thấy là mọi thứ nó nó qua rồi nhưng mà em nhận lại được những cái lời nói không có được hay cho lắm nó làm cho tinh thần em hơi bị đau muốn chút xíu cho nên em dần dần dần dần dần dần nó tích tụ nó tích tụ nó tích tụ làm cho em không còn thấy là em cố gắng mà không còn cố gắng nữa cho nên em chủ động em rời khỏi mối quan hệ đó bao nhiêu lâu rồi chưa có mối quan hệ mới chắc cũng một năm rưỡi rồi chị nên là, là lần đó em cũng có tìm hiểu rất là nhiều người nhưng mà em cảm thấy là không hợp và chưa phải là thời gian thời lúc để em tính chuyện yêu đương em tập trung công việc em làm tập được đủ mọi thứ luôn rồi em tập sáng tác em tập kinh doanh rồi em học hỏi những cái mới như là em nạp vô cho mình những cái kiến thức để em quên đi cái chuyện em phải có bạn trai thì sao bữa nay muốn có bạn trai nói chung là lâu lâu cũng thấy buồn lâu lâu cũng thấy buồn Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Chị ơi chị giống như là lâu quá không có người yêu chứ giống như bị lạnh cảm á chị những gái không thích chỉnh trang không thích luôn những gái không thích chỉnh trang không thích luôn vì vậy đó cho nên hôm nay em mới quyết định là em lên đây nè cho có người nhìn cho có cảm xúc lại giống như nãy giờ nhìn chị các tường là em có cảm xúc lắm luôn á giống như nãy giờ nhìn chị các tường là em có cảm xúc lắm luôn á em không có giống chị chị nhìn trai đẹp là chị có cảm xúc à rồi giờ em cho chị biết cái cái định hướng của mình mình muốn tìm một mẫu người như thế nào em muốn tìm một mẫu người là à, biết quan tâm chăm sóc gia đình nè giống như là em là ờ, cái tiếp người là ờ, nhìn vậy thôi nhưng mà em rất là quan tâm gia đình em thuộc mẫu người của gia đình em chỉ thích đi làm rồi về nhà rồi sau đó nấu cơm rồi cùng nhau đi ăn đi uống đi chơi rồi cùng nhau phát triển trong công việc tại vì em bị thu hút bởi bát thôi chị. em không hiểu tại sao mà em lại bị thu hút bởi rất là nhiều bát thôi cho nên là những cái mối tình trước của em và những mối tình trước của em là toàn bát thôi không giống như là nhìn em cũng nhìn em hiền lắm mà chị nhìn em cũng good girl lắm đúng không hơi men chút giống chị được bắt con tới hoài tới hoài luôn hả ok phải biết ga lan chăm sóc nè rồi kinh tế nè không gia trưởng nha tại vì em đã quen người gia trưởng rồi em rất là sợ hai anh là đừng gia trưởng nha hai anh à, gia đình <laughs> anh là gia đình đúng không ok Lân đó lân gia đình Cho đó hàng nè à, gia đình sao nè lân nè à, tình trường sao nè thì uh, tình trường em là tầm ba ba mối tình cũng như nghe là có những mối tình uh, tầm mấy tháng một, một năm nhưng mà có mối tình kéo dài tầm 4 năm cũng cũng gọi là sâu đậm chứ nhưng mà tại sao vẫn đi chia tay chắc một phần là do công việc em là người à, bị bị cảm xúc chi phối nhiều á nhiều lúc em cũng hơi bị vô tâm xong rồi à, cũng làm cho làm cho bạn gái bạn gái của em ờ, không chịu nổi nữa sau những câu chuyện buồn của mình như vậy thì em ờ, đúc kết ra được một kinh nghiệm gì cho những mối tình tiếp theo cái sự mà nhường nhịn với lại cái sự mà thấu hiểu nhau nó đóng vai trò quan trọng thực sự thì ờ, khi mà yêu thì thăng hoa cảm xúc thì là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra nhưng mà cái chuyện mà bị chán hay là bị ờ, hết cảm xúc rồi thì cái cách mình nhường nhịn với lại cách mình làm sao để bồi đắp lại nó mới quan trọng mới đi lâu dài chứ mà mình tham gia một lần xong cái mình chán rồi bỏ nhau thì nó sẽ xảy ra nhiều mối tình cũng sẽ giống vậy nữa nó, nó không sẽ đi đến đâu với ai rồi là mẫu người lý tưởng của em là như thế nào thì bản thân em thì em thích uh, em thích good girl em thích kiểu uh, những người phụ nữ uh, an toàn với lại truyền thống dù dù à, bên dạ vâng. dù em em hồi nãy em có nói là em thích cá tính nhưng mà sâu bên trong em em vẫn thích good cơ ờ, có vậy những cô gái nổi loạn là chỉ nhìn là choáng choáng thu hút ngay lúc đầu thôi phải không Để dạ, lúc đầu thôi nhưng mà mình à. sẽ cảm thấy không an toàn à nhưng mà lấy vợ là lấy truyền thống một xíu đúng không phải không yeah. ở đàn ông là vậy đó nhưng mà ví dụ lấy vợ một người phụ nữ đầm thấm truyền thống biết lo cho gia đình nhưng mà ra ngoài thấy những ờ, cô gái nổi loạn thì vẫn ờ, dòm ngó chấm nút <laughs> cảm ơn em còn ờ, khoa ơi không biết là điện thoại em đã tốt hơn <laughs> chưa rồi bây giờ tình trường của khoa sao nè chậm rãi thôi nè chứ đã giờ chị thấy em rù quến nga dữ lắm mà điện thoại nga nó giờ nó cũng đi theo em luôn rồi mối tình, mối tình mà em cảm nhớ nhất đó là mối đại độc của em thì uh, trong một cái buổi mà làm việc sự kiện thì em có cái mánh là em mua đồ ăn thức uống cho mấy bạn có chiêu ha có câu có thực ok tình yêu nhanh nhất là đi bằng đường bao tử đó khi đó thì mấy bạn nhân sự khác dùng hết rồi còn cái bạn đó là ra sâu bước và bạn đó nghĩ là em mua uh, à, đó thôi nên là rất là rất là mến em nói chung là thích xong làm xong cái cái cái cái chuyện đó thì về à, bạn đó chủ động nhắn tin trước thì cuối cùng là mối tình nó kéo dài được bao lâu dạ chắc được uh, một năm rưỡi à chị lý do tại sao chia tay à, lúc đầu á, thì quen xong cũng tự tự nhiên đăng hình nhau lên bạn nhiều nhưng mà bạn đi một hôm đó tự nhiên thầy muốn để xóa hình cuối cùng kết cuộc ngắn gọn một là chia tay bây giờ em muốn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào à, mẫu người của em tầm mét sáu đến mét sáu mươi lăm à, em thích bạn nào hiền hiền và giọng nói thì uh, giọng nói khác miền nam một tí tại vì uh, em ở miền nam rồi thế em thích giờ bạn gái nội tiện nghiêng mố như lưa chó miền em không nghe được <laughs> thì thôi ta miền nam đi còn mày đặt thích cái miền mô nữa rồi miền mà miền là miền khác rồi người ta nói thì không có nghe nga ơi à, qua tiêu chí mà hai chàng trai hôm nay đưa ra thì nga thấy sao nga có chỗ nào vô dạ. vô hiện tại cái cái gió của mình nó có có nghiêng qua chiều nào thì gì chưa dạ gió của em đang ở giữa giữa chị ra em chọn chị á họ bảo rồi ơi tôi không có đâu nghiêng qua hai chiều giùm tôi đi chào mọi người thấy giọng mình quen không ừ. nếu mà các bạn nhận ra mình á trời ơi mình rất vui luôn á còn nếu như không á thì đó là một bí ẩn à, hello mình 26 tuổi đang làm ngành truyền thông và giải trí à, mình rất thích tạo tiếng cười cho người khác và đặc biệt là thích tạo những cảm xúc thương ngày cho mọi người à, ngoài ra mình rất yêu thích đá banh đá bóng à, đá banh thôi nha mình yêu thích nhất là yêu thích đá banh à, mình đã từng vô đến chung kết giải bóng đá quận một hồi tiểu học nhưng mình thua tại vì mình đá banh mình đá bên penalty mình đá ra ngoài <laughs> chán thiệt à, trong công việc thì mình thích là một người truyền cảm hứng và tạo ra cái sản phẩm viral cho ngành giải trí à, nói đến đây thì có nhiều bạn có thể nhận ra mình rồi đó à, còn trong tình yêu thì mình luôn hướng đến sự tự do tin tưởng tôn trọng và làm chính mình trong cảm xúc đối với mình đúng cảm xúc mới quan trọng chứ không phải đúng người phải đúng cảm xúc à thôi nhiêu đó rồi chào mọi người chào các bạn, hiện tại mình đang là một freelancer cho những công ty event Công việc của mình chính là quản lý nhân sự trong suốt quá trình hoạt động Mình cũng đang học tập và phát triển để trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp Mình là con người khá là hài hước và vui vẻ Tuy nhiên trong công việc lại khá là nghiêm túc và nóng nảy Sở thích của mình chính là đọc sách, bơi lội và tập gym Hứa có thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời Nhưng mình xin hứa sẽ làm bạn cười mỗi ngày nếu bạn ở bên cạnh mình rồi cảm xúc giờ sao nè có cái gì nghiêng được miếng nào chưa ờ, cảm xúc của em thì ờ, đang qua cái anh ờ, lân á tại vì em thấy anh lân thấy có tổ chức sự kiện đúng không anh làm clip rồi đúng không ạ đúng rồi đúng rồi phút show em nha anh đâu rồi. đâu đâu gì như vậy đúng không ủa đang thả thính hay đang sinh xô vậy à chị ơi cũng phải từ từ từ từ từ bạn bè lên chị bạn bè nè xong mới đến có ấy ấy luôn Lân ơi, nhảy đồn em ờ, giỏi hát rap lắm phải không Lân? có chơi thôi chị chứ không đi diễn rồi nhiều bây giờ em chơi cái gì chị coi coi chứ nãy giờ chị chưa có cười bây giờ chị thích nghe em hát à ok um, em có biết um, một bài là bài rap vội để em rap ok cuộc sống đã đủ nặng nề với những ngày qua hey, thành phố đã quá bộn bề với những người xa nhà tìm được người đồng hành gọi anh là real love ta nhìn nhau ghét đôi thần tóc như tia chớp tôi và em mình yêu quên hết đời không buồn lo mình vui như tới thời không cần đợi trời vụ tôi trả lời yêu nhau bên nhau lại mà tôi bị cả vào mây trời ê dạ hết rồi ê vô gấp đôi thần tóc ê vô vô vô vô <laughs> Nga nay Nga có người nhà nào để mà cố vấn cho mình không? Dạ người nhà em nay bệnh cho nên uh, không có cố vấn được chị ơi Có mình em một người một mình là chị Chị chi? Còn không chị Tường cố vấn cho em đi Vậy dạ, em hát tặng chị Tường nghe bài với hai chàng trai em đang nghe bài đi Rồi chị bắt đầu chị tư vấn cho em chọn anh nào nè Dạ yeah. Dạ Em có chuẩn bị sẵn cái cây guitar Ghê ghê Bài này em hát về mẹ chị ừ. Em hát em xúc động lắm Ờ xúc động dạ. Chị có khăn giấy sẵn không ạ? Có dạ. Khăn giấy sẵn không ạ? Đó dạ lỡ lỡ lỡ, lỡ mà em hát mà han khóc thì anh lấy khăn giấy à em cảm ơn mẹ ơi con muốn được đi về nhà nắng nơi không có khói xe bụi đường nơi chỉ có tình thương của mẹ ông áo thiết tha mẹ ơi con muốn được đi về nhà nắng nơi không phải lắng lo tiền nhà nơi tuổi thơ hồn nhiên đùa nhau quanh sớm hát ca mẹ ơi con luôn được đi về nhà lắm nơi xua bao khó khăn nhọc nhằn nơi mồ hôi không rơi bừa bãi không gây áo dần mẹ ơi con luôn được đi về nhà lắm là nơi bình yên là lại là nơi bàn tay mẹ lau nước mắt con rơi mẹ ơi mẹ yêu ơi mẹ lau nước mắt con rơi mẹ ơi oh. Ở im lặng hết trơn im lặng với là dòng sông phẳng lờ lắng nghe tiếng hát của em lúc em đờn em hát chị mới thấy em là ca sĩ chứ hồi đầu giờ chị thấy em nhoi quá trời sao lên nó bánh cá mà chợ chị sao lên sao lên cảm xúc của em như thế nào thì à, em giống chị tường đó là mới đầu à, em nghĩ là bạn không có cái giọng mà mềm mại như vậy mà khi bạn cất tiếng hát lên thì em thấy cái sự nữ tính của bạn nó, trồi ra này rất là nhiều hoa thì sao cái chất ổng ổng với lại dễ thương của chị thôi bây giờ là lúc uh, nghiêm túc nè nãy giờ mình cũng chia sẻ được nhiều rồi cuộc chơi nào đến lúc phải nói lời chia tay bây giờ nga buộc phải nói lời chia tay với một anh và chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một anh vào vòng trong à, em cũng thích anh khoa trước nha thì anh khoa tất cả cái gì đều hoàn hảo perfect hết à, công việc ổn định rồi tướng tá đẹp trai to to đúng ngu em nhưng mà bị cái là điện thoại hơi hơi giật mà điện thoại hơi giật thì kiểu như cái cái cái cái kết nối nhau anh cái kết nối nhau nó cũng sẽ cũng hơi cũng hơi giật giật đó em muốn cái kết nối nó phải trơn tru nó phải smooth á hiểu không okay. dạ tài khoản mình kín nút thì em nghĩ là cái điện thoại mình cũng 913 gì thiếu dạ về anh Lân á, thì em thấy anh Lân là một người ở ngoài thì hơi lạnh lùng xíu nhưng bên trong rất ấm áp sẽ là biết chăm sóc người khác biết lo lắng người khác nhưng mà sẽ không thể hiện ra bên ngoài nhiều tại vì uh, ảnh cũng là một người rất là yêu công việc thì em cũng thích những cái, cái, cái, mẫu người là biết chăm lo công việc nhưng mà có bị cái thôi bị cái anh lân là vậy thôi cái này em cũng chia sẻ luôn là tại vì em làm trong nghệ thuật nhưng mà em lại không thích lắm về những người trong nghệ thuật tại vì em đã quen rất là nhiều người trong nghệ thuật rồi và em cảm thấy là em không, không có connect được với người ta cho nên là em muốn là em không dính dáng gì với người trong nghệ thuật hết mà tự nhiên hôm nay lại lại gặp uh, lại gặp anh Lân sao ta khó khăn quá giữa hai anh uh, bây giờ em sẽ chọn anh thì uh, tình trường em là tầm ờ, ba ba mối tình có mối tình kéo dài tầm 4 năm nhưng mà tại sao vẫn chia tay em là người uh, bị bị cảm xúc chi phối nhiều á nhiều lúc em cũng hơi bị vô tâm làm cho bạn gái bạn gái của em uh, không chịu nổi nữa hiện tại thì uh, số tài khoản ở à, được à, chín uh, số rồi chín số à anh ơi chín số mà mai mốt mà có muốn mua điện thoại thì nói em dẫn đi nha ưu điểm của em là đẹp trai ờ. khuyết điểm của em là điện thoại dỗm khuyết điểm của em là điện thoại dỗm à, bây giờ em sẽ chọn anh anh lâm ok và bây giờ thì chị Tuyền sẽ cho à, Nga luôn cả và Ngân và Khoa được kết nối với nhau để say hello và chúng ta sẽ tạm biệt Khoa nhé Hello hai anh, đẹp trai Dạ anh Khoa, em xin lỗi anh Khoa rất nhiều ạ <laughs> nay thì mình gặp nhau cũng là cái duyên rồi giúp cho dạ. nga sẽ kiếm điều thật lòng với mình nha dạ em cảm ơn anh khoa giúp cho anh khoa có nhiều chuyện đẹp trai hơn và sẽ kiếm được một cái người ờ, như anh khoa mong muốn là cao mét sáu mét sáu nói rồi anh khoa ơi ai cái gì anh cũng được có cái anh đầu tư giùm em cái điện thoại nha hẹn gặp anh may mắn lần sau nha anh khoa thôi hẹn gặp lại khoa nha ngại quá ủa chẳng có đâu ngại trời anh sinh tháng mấy vậy sinh tháng 1 anh ờ, anh tuổi chó anh là tuổi chó hả anh 94 hả sao anh để 95 anh sinh tháng 1 tháng 1 à, là tháng dưới cũng là chó hả? không anh qua 95 là không bạn chó nha anh heo nha không. là 94 cũng là ờ, chó ở dưới cũng là tháng 12 chưa có tết phải không chưa em đó, ờ, ờ, ờ, tính ai tính vậy anh? Ai chơi tính vậy? Anh dở thử ghi coi thử coi, đâu tính vậy được Trời, sẽ <laughs> không tin anh vậy Dạ không, không, em không cãi được với anh luôn á Anh kiểu, anh đuổi chó cầm tin con heo được chưa? Em là sinh năm mấy, em là sinh tháng mấy? Thứ ba Vậy là anh là cung ma kết không? Là Bảo Bình Bảo Bình, gần gần với sông Ngư, kế bên sông Ngư luôn Vậy là anh mạng hỏa cùng với em Đúng rồi nóng tính lắm nha anh mạng hỏa nóng tin lắm đó nãy em có nói em hay cọc đúng không à, không phải là cọc về một cái vấn đề vô lý mà là giống như trong công việc đi em lúc nào cũng nhất là đúng giờ nè em khi mà em bước vào công việc em làm việc rất là nghiêm túc luôn á khi mà em bị một ai đó nói không hiểu em á mà nói về một cái sai gì về em á trời lúc đó em đúng cặp luôn á đúng điên luôn á em có tác động thể chất gì của người ta không nếu mà em cặp lên á không em chửi em chửi <laughs> nhưng mà em lựa em lựa là em nói nói chung là không anh, anh rất là vui vẻ người uh, phải người hay cọc á tại vì anh anh anh uh, dùng não phải của mình để uh, chuyển từ cảm xúc tiêu cực thành uh, cảm xúc tích cực được anh à, tại vì anh diễn viên anh cũng làm diễn viên mà nên là mình có thể giả bộ mình uh, mình cố gắng mình không cọc được ok ok ok chị tường quay lại rồi em nói gì thôi chứ uh, bình thường em uh, vui vẻ dễ thương lắm giống chị cái tường vậy đó ok ok nó nghe nè tôi thấy hai bạn hết coi bói rồi tôi coi tướng số rồi gì bàn công việc xô không à chị tường quay lại cho tụi em những cái chủ đề nó phải gai góc nó phải xù xì nó vô thẳng vấn đề yêu đương gì để nói chuyện nói toàn chuyện gì đâu không bây giờ xin mời hai bạn hãy uh, chia sẻ về quan điểm của mình nhé thứ nhất là <clears throat> tiền lương của chồng đưa cho vợ bao nhiêu là đủ a một trăm phần trăm mỗi sáng thì vợ đưa lại cho mình ít tiền cà phê còn b là 70 phần trăm thôi chi phí cá nhân thì mình tự lo C là 50% mỗi người Còn C là đưa vợ 30% Thì theo như em thì à, em muốn sau này có vợ thì em sẽ chọn a b c hay d em nghĩ là em sẽ chọn b b tại sao nếu mà em đưa một trăm phần trăm á thì thì nó sẽ lòi ra cái việc ừ, quỷ đen nữa tại em thấy đa phần <laughs> mấy ông chồng có quỷ đen nữa kiểu nên em sẽ kiểu như nói nói thẳng luôn đó là à, ok anh sẽ có một cái phần cho cá nhân anh còn 70 trăm lại là cho cho vợ theo bản thân em thì ờ, chọn phương án A tại sao tại vì xét ờ, xét về phong thủy về xét về phong thủy thì người ta kêu là khi mà chồng mà đưa hết tiền cho vợ thì hả gia đình mới êm ấm muốn nhất là gia đình em ấm với ai nữa là hả, vợ sẽ chi tiêu hợp lý thôi chứ thật sự ra thì không tin chồng được chị ơi thật sự ra thì không tin chồng được chị ơi tại vì á, khi mà cưới nhau về á em nghĩ em nghĩ là hả mình sẽ có một cái tài khoản chung chi tiêu gì đó các kiểu á là biết hết cho nên là đâu có quỷ đen quỷ ơi được đâu đúng không thì mình cứ đưa hết cho nhau đi mình tổng hợp lại chung đi là muốn ăn muốn xài gì anh muốn mua cái gì nè rồi đó anh nói một tiếng em đưa của tài khoản chung thì chị nghĩ ai cũng rút rút chứ chứ tài khoản chung mà cũng phải nói anh rồi em mới đưa làm sao tài khoản chung rồi thì kiểu như là mua nhiều quá thì phải nói là mua ít ít thì thì cứ mua bình thường ok ờ, thì đó cũng được thường các cô gái thì sẽ chọn phương án a nhưng mà đúng là theo như nghiên cứu thì đa số các quý ông à, nếu mà mẫu mực thì chọn cái phương án b là chính xác chủ đề thứ hai chuyện chăn gối u là trời u là trời các bạn chuyện chăn gối bao nhiêu là đủ bao nhiêu cụ rõ ràng cụ thể bao nhiêu lần một tuần em nghĩ thì uh, càng nhiều càng tốt nhưng mà nó phụ thuộc như cảm xúc kiểu như là tại vì em cũng muốn là cái chuyện đó nó phải lãng mạn á chứ nó không phải là cái dạng mà kiểu như trả bài hay là uh, làm cho có tại vì đối với em thì cái gì nó cũng có cảm xúc càng nhiều thì mình sẽ càng mình sẽ càng yêu nhau hơn em nghĩ vậy tầm khoảng uh, mỗi một tuần được khoảng năm lần mỗi một tuần được khoảng năm lần tuổi ờ, tụi em mới có hai mươi mấy tuổi mà từ năm lần là hợp lý ok rồi nga thì sao em chỉ biết cười thôi chị ạ à. này nữ rồi khó nói không tại em, em tự nhận luôn cái này em nói thật em là một người rất là nhu cầu rất là cao nhu cầu rất là cao không gian này mình thành thật với nhau mình lớn hết rồi nhu cầu rất là cao là sao thì à, em nghĩ là nó cũng phụ thuộc lắm mà tại vì em nhu cầu cao ví dụ một ngày hai mươi lần hai mươi lần ngày hai mươi lần cũng được trời ơi tôi hết hồn tôi tưởng mà nó yêu cầu cao là cái gì hay là như thế nào sao cái đó phải gọi là yêu cầu cao cái đó gọi là nhu cầu cao sao lên à, sao nhu cầu cao dạ nhu cầu cao ổn không ổn không dạ ổn rồi em bình thường ổn sao mặt không biểu lộ cảm xúc hưng phấn gì vậy ủa chị này mình quay quay quay show mình thấy ok thôi nói chung là chị chỉ, chị chỉ cho vài cái câu hỏi để cho tụi em có thể hiểu nhau nhiều hơn thôi bây giờ một câu hỏi cuối cùng dành cho nga nga có thích đi làm dâu không làm dâu thì em vẫn làm được thôi nhưng mà em vẫn thích là hai người kiểu có một cái không gian riêng hơn Nó lâu lâu rồi cuối tuần là về thăm ba mẹ còn nếu mà ở chung với nhau em nghĩ là nó sẽ khó những cái uh, bất đồng quan điểm những cái xích mích sẽ làm khó cho cái người ở giữa hơn người ờ, đàn ông hơn hiểu nhau rồi ha thời gian trên chương trình chỉ là thời gian để tham khảo và bây giờ là đến lúc quan trọng hai bạn đã chuẩn bị cho chị Tường sẵn um, những cái biểu tượng của chương trình chưa chú cuốn dễ thương của Viper và cái dấu dislike rồi Để dạ đây. ok Để dạ đây. ok mời hai bạn mời hai bạn nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường và đồng loạt đưa cái biểu tượng của mình lên nhé hãy uh, suy nghĩ và lắng động lại một chút để nghe cái nhịp đập trái tim của mình cảm xúc của mình lý trí của mình trong câu chuyện mình đã nói từ nãy đến giờ với nhau ba nếu mà em đưa một trăm phần trăm á sẽ lòi ra cái việc ừ, quỷ đen nữa nói thẳng luôn đó là à, ok anh sẽ có một cái phần cho cá nhân anh còn 70 trăm lại là cho cho vợ thật sự ra không tin chồng được chị ơi tổng hợp lại chung đi là muốn ăn muốn xài gì anh muốn mua cái gì nè rồi đó anh nói một tiếng em đưa hai em nghĩ thì uh, càng nhiều càng tốt mình muốn một tuần thuộc khoảng năm lần muốn một tuần thuộc khoảng năm lần em là một người rất là nhu cầu rất là cao rửa bằng keo Này, năm lần, năm lần Này, năm lần cũng được Một, xin mời biểu tượng của các bạn lần không nhìn cái mặt ông đi đâu luôn á ông không dám nhìn vô màn hình luôn á trời ơi người ta trái tim tao đùng kìa cô kia cũng dislike rồi kìa xét về phong thủy á chị nữa phong thủy nữa em nghĩ là anh Lân sẽ phù hợp để làm bạn với em hơn Em không biết nữa, tự nhiên em có một cái cảm giác gì đó này phù hợp làm bạn hơn Cảm xúc của Lân như thế nào? Em nghĩ là con gái thường ờ, thường ờ, sẽ có một cái dè chừng khi mà khi mà bắt đầu muôn. Em nghĩ vậy Với lại hồi nãy nghe có nói là cái thời điểm này là thời điểm mà nghe trương muốn tập trung vô tình yêu và muốn tập trung vô ờ, sự nghiệp nhiều hơn thì em nghĩ cái quyết định của nghe là một quyết định mà hợp lý thôi với với lại cái tính cách với lại với lại cái quan điểm của nghe nhưng mà chị rất là thích em bởi vì mặc dù là em cũng rất là nhạy cảm em cũng có thể hiểu được quyết định của cô gái này nhưng em